mình kiểu này thế là cũng gặp em ơi sao có mình vậy đi dọn chợ nè dành của em ơi khoan trời ơi ý của biên kịch không phải là cái loại cô vụ này mà là you sure never ever stray the ring. <laughs>